thân em bây giờ gửi phần cho ai đời chưa mai gần hết nửa đời thanh xuân. thuyền không đến thuyền mãi thuyền không đến thuyền vẫn mãi